ngày Ratatouille chắc anh trở thành Lee Winnie Anh đưa em lên sofa xem phim như ở CGV I'm fighting our spot, they call me the synergy Em ơi lên đây đu đưa đi từ Tây Ban Nha sang Lên đến trên du thuyền mà anh đã đâu đây I'm screaming over you vì em là quả dâu tây On a Dubai trip mua cho em thật nhiều vàng Baby please give me a bit để đêm nay